sau đó nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232 Và vừa rồi là một vòng quanh xe, quay thật kỹ à, chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất cuối 2009 đăng ký lần đầu 2010 để quý vị và các bạn theo dõi. Và chúng tôi quay thật kỹ cái sản phẩm này để quý vị và các bạn theo dõi. Sau khi xem xong cái video của chúng tôi thì quý khách hàng cũng có thể đánh giá được đến trên 90% cái chất lượng à, của chiếc xe này rồi Đấy, Và chúng ta cũng thể nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này rồi Và với cái sản phẩm của chúng tôi Chúng tôi lúc nào cũng vậy Cam kết với quý khách hàng là luôn phản ánh đúng thực tế Cái sản phẩm có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy Không thêm bớt quý vị nhá Đấy, quý vị và các bạn sau khi nhận xe mà thấy nó khác so với thực tế So với cái uh, uh, hình ảnh thực thì quý vị có thể hoàn lại tiền đấy, chúng tôi có thể hoàn lại tiền và quý vị có thể trả lại xe cho chúng tôi đấy là cái cam kết của chúng tôi với mỗi từng sản phẩm quý vị nhá đấy và bây giờ sẽ là một vòng quay xe quay thật kỹ chiếc Chevrolet Captiva này để quý vị và các bạn theo dõi một sản phẩm rất là đặc biệt luôn đấy có đến đâu là chúng tôi bán hết đến đấy luôn được rất nhiều người yêu thích và cũng rất là nhiều người đặt hàng để mua cái sản phẩm này. Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km thôi quý vị chưa? Đấy. Và form dáng thì rất là đẹp và hiện đại luôn quý vị. Kể cả cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong. Điều đặc biệt nữa là chiếc xe này là chiếc xe đa dụng 7 chỗ ngồi quý vị nhá Chúng ta có thể đi cả gia đình luôn Đấy, Trên những cái chuyến đi xa Du lịch hay những cái chặng hành trình dài sử dụng chiếc xe này rất là tiện đấy và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó còn mang cái hộp số tự động nữa quý vị nhá đấy hộp hộp số tự động bản máy dầu form dáng đẹp hiện đại và một cái sản phẩm đến từ ờ, một cái thương hiệu ô tô nổi tiếng của Mỹ đó chính là hãng xe Chevrolet và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý khách hàng đó chính là chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất cuối 2009 Đăng ký lần đầu 2010 Đấy Và chiếc xe này thì chúng tôi đã rút hồ sơ Và chỉ cần làm cái hợp đồng nối sang quý khách hàng là chúng ta trong một buổi sáng có thể sang tên chính chủ của mình rồi Chúng ta có thể sang tên chính chủ của mình trong một nốt nhạc thôi quý vị nhá Đấy là cái ờ, tiện lợi của chiếc xe này là như vậy là chúng ta thấy rằng nước sơn của nó là nước sơn zin trên 90% cho nên là chúng ta thấy nó rất là bóng rất là mọng và trong nha quý vị nhá Đấy, chưa có một chút sơn nội nào trên chiếc xe này đâu quý vị Đấy, cái phần sơn đen màu trên là gần như là sơn zin từ đầu của nhà sản xuất luôn chủ xe người ta đi rất là giữ gìn luôn Đã tí đi vào, vào từng phần chi tiết thì tôi sẽ miêu tả cụ thể cái sản phẩm này cho quý khách hàng và bây giờ sẽ là từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến ngay quý khách hàng ngay bây giờ Đấy, trước hết tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này Đây chúng ta thấy nước sơn của nó cũng còn rất là bóng và trong luôn quý vị nhá Nó còn đang in hình các cái cây luôn Và cái mặt cabo này của nó thì còn rất là khớp khít luôn Đấy, rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Và nó cũng còn rất khớp khít so với cái uh, hai cái cụm đèn pha phía trước Cái uh, mặt ga lăng và cái ba đờ sốc phía trước quý vị nhá Đây, cái đèn hậu và cái đèn pha phía trước bên phụ đấy quý vị vẫn là đèn zin theo xe quý vị nhá đấy nó phải à, trong trong nó cũng phải đen đen như này này mới là đèn xịn còn đèn nó cứ trắng tinh ra là đèn nội quý vị nhá đấy, để giữ được một cái đèn à, zin theo xe từ đầu là rất hiếm rất khó đấy quý vị đấy, mà nó còn rất là trong quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị đấy và cái mặt ga lăng của nó đây cũng còn rất là gấp khít so với cái ba đợt sốc cái mặt cabo và bên Giữa chính là cái biểu tượng Chevrolet Một cái thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Mỹ quý vị nhá Cái đèn à, pha phía trước bên lái đây như vậy Chúng ta thấy còn rất là trong nha quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị bạc màu đâu quý vị Đấy, Vẫn là đèn pha zin theo xe từ đầu quý vị nhá Lên form mới rồi cho nên là cái ba đợt sốc này nó cũng ờ, khác quý vị nhá Đấy có cái thanh mạ chrome ở phía dưới à, cái đèn à, gầm này này Đấy, nó chạy đều sang hai bên tạo cho chiếc xe này nó trẻ trung hơn khỏe khoắn hơn đẹp hơn quý vị nhá đấy và cái ba đờ sốc của nó đây cũng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đâu quý vị và nó cũng còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá đấy, đấy. và bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho khách hàng cái khoang lốp phía trước đây cái khoang lốp của nó đây đấy vẫn còn xanh lét trong veo luôn quý vị nhá đấy cái giảm sóc này cũng chưa một lần thay đâu quý vị đấy đây trong veo luôn Keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Đấy cái dàn lốp này thì cũng còn rất là dày luôn Dàn lốp này là dàn lốp thứ hai của chiếc xe này quý vị nhá Đấy Mới đi ờ, hết một dàn lốp thôi Dàn lốp này dàn lốp thứ hai Cái dàn lốp này cũng còn khá là dày Với cái lốp này chúng ta đi khoảng à, năm nữa hai năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Đấy và cái mặt la răng của nó đây Đấy Cuối hai chín đầu lẻ mười nó lên form mới rồi cho nên là cái la răng của nó là la răng à, ờ, 7 nan Là răng hoa rồi Rất là đẹp, răng to rồi 18 inch rồi Nhìn rất là thể thao, khỏe khoắn Đấy, Và cái mặt la răng này thì vẫn là sơn zin từ đầu luôn quý vị nhá Chưa bị phết phẩy sơn nội một chút nào đâu quý vị Đấy Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu Xi nhan được tích hợp trên gương Nẹp chân kính inox Dán kính 3M xung quanh xe rồi Kể cả kính trước, kính sau Đầy đủ hết rồi quý vị nhá quay thật gần chúng ta mới thấy cái chất của chiếc xe này như thế nào không một vết gợn quý vị nhá ba ga bệ bước đầy đủ hết quý vị đây và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đây chúng ta thấy tất cả mọi thứ còn xanh lét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái giảm sóc này cũng chưa một lần thay quý vị nhá có con ốc kia sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin nguyên luôn quý vị đây và cái lốp phía sau đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của bánh sau bên lái đây quý vị Cũng còn trong veo luôn Sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu Đấy mà người ta đi không có xước xác một chút nào Điều đó chứng tỏ chủ xe người ta cực kỳ là giữ gìn luôn quý vị Bảo hành chất lượng cho quý vị luôn với cái chiếc này Với cái chiếc xe này, với cái sản phẩm này của chúng tôi Mặt la răng không một vết xước Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu Đấy cái cụm đèn hậu phía sau đây là đèn trắng rồi Cũng còn trong veo luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị đấy. gạt mưa sau hai ống xả thể thao hộp số tự động đấy, với cái tầm tiền như vậy mà chúng ta mua một chiếc xe form dáng đẹp như thế này 7 chỗ ngồi mà lại là số tự động máy dầu nữa thì cái điều đặc biệt nhất của cái dòng xe này đó là máy của nó êm như máy xăng chạy bốc như máy xăng luôn không có một cái dòng nào có thể sánh được cái chiếc xe này và đấy cũng chính là cái nét đặc trưng của chiếc xe này cho nên được nhiều người săn tìm Đấy, ai là tín đồ của cái chiếc xe này thì anh nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy, cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị hoen ố bạc màu ở đây quý vị nhá Đấy, và cái khoang lốp phía sau Đây, con ốc giảm sau kia vẫn còn sáng trưng luôn Chưa một lần thay quý vị nhá, sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Đây, và cái lốp này của nó đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây ấy sáng trưng luôn, không có dấu hiệu gì của sự xước xác Hay nứt vỡ gì đâu Và sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Quay cận cảnh cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc xe này Không một vết gợn, sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn Đấy, cái sơn màu đen là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đây, cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị đây, keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn Sáng trưng luôn, không một vết mặt mục Đây và cái lốp phía trước bên phụ đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn Đấy, dày bịch luôn quý vị nhá Không có Với cái lốp này chúng ta đi cũng phải 2 năm, 2 năm rưỡi nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp luôn quý vị Đây và cái mặt la răng của nó đây Cũng còn sáng trưng luôn Sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Không có dấu hiệu gì của sự xước xác quý vị nhá Không hiểu là chủ xe đi như thế nào mà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 đấy đây cái mặt tắp lô của nó đây đấy, chúng ta thấy cái mặt vô lăng này đấy các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy sơn này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất mà nó không bị bạc đấy không bị xước xác một chút nào cả đây cả cả cái phím còi đây còn sáng như thế này vành vô lăng đây đấy chúng ta thấy là như vậy đây mới như thế này các cái phím bấm các con số các cái chữ số còn rõ ràng luôn không bị mờ hay bị ờ, bạc một cái phím nào hay là một con chữ nào quý vị nhá đấy kể cả cái cần số này anh vậy đây đấy, tay phanh này anh vậy nhìn vào tay phanh chúng ta biết luôn đấy thấy như vậy trần thì sáng trưng như mới quý vị nhá căng đét luôn như mới hàng ghế thứ nhất đây đấy chúng ta thấy còn sáng trưng như mới tinh và nó là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá cái tab bi cửa của nó đây cũng vậy đấy các cái tay nắm cửa đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn những chỗ này là nó hay bị bạc màu chúng ta cầm kéo ra kéo vào nhiều hay bị bạc màu lắm nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá các cái phím bấm lên xuống kính đây đấy cũng còn rõ ràng và tươi mới luôn quý vị nhá đấy cái phần nhựa phía dưới đây keo chỉ thì đặc biệt không mất một phân quý vị nhá không mất một phân nào các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây không có mất một phân nào cả đấy kể cả phần phía dưới này đây là phần hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy và cái cái chốt cửa của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá các con ốc này anh vậy chưa một lần động chạm cờ lên mở lết chưa một lần mở quý vị nhá bên dưới này cũng vậy sáng trưng luôn quý vị nhá đấy mặt tắp lô một lần nữa đây nó sáng nó mới như thế này nhưng mà quý vị đấy tiếp tục truyền tải đến cho quý khách hàng phần tiếp theo đây cái hàng ghế thứ hai của nó đây vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất còn rất là căng luôn không có dấu hiệu gì của sự nhăn nheo ở đây quý vị nhá Đấy, cái táp đi cửa phía sau đây Cũng còn sáng trưng luôn các cái tay cửa đây Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Không bị bạc màu, không bị mất màu luôn Cái phần nhựa phía dưới đây Đấy, các cái sơn dấu của nhà sản xuất đây Vẫn còn zin luôn, các con ốc này chưa một lần mở nhé Các cái hốc cửa đây, chúng ta thấy còn sáng choang luôn quý vị nhá Kể cả những cái bậc lên xuống này Nó còn sáng như thế này quý vị Các cái chốt cửa đây, cũng sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, tắp đi cửa đây Và keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị Đấy, Các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá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 cái mặt vô lăng đây gương kính chỉnh điện cụp xòe tự động hết quý vị nhá đây cái ờ, tắp bi cửa bên lái đây quý vị các cái phím bấm kính lên xuống kính đây nó còn rõ ràng nó còn tươi mới như thế này các cái tay cửa đây kể cái phần nhựa phía dưới này đây nó cũng còn sáng trưng luôn đây keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ đây kể cả phần phía dưới này đây quý vị nơi tiếp xúc với nước đây nó cũng không bị mọt mục một chút nào cả sáng trưng hết quý vị nhá bật lên xuống đây nó cũng sáng luôn tem của nhà sản xuất đây đấy và chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá đấy cánh sau đây hàng ghế thứ hai đây còn sáng như thế này trần này càng đét sáng trưng tắp bi cửa phía sau bên lái đấy, các phi bấm kính lên xuống kính này các cái tay cửa đây sáng trưng luôn quý vị nhá kể cả phần nhựa phía dưới này keo chỉ của đây không mất một phân tem của nhà sản xuất còn zin các con ốc chưa một lần mở vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ đây không mất một phân keo chỉ của nhà sản xuất nó khác so với keo chỉ mà à, thợ của Việt Nam người ta đắp quý vị nhá theo nữa là cái cốp sau đây quý vị đây đấy cốp sau đây các con ốc chưa một lần mở keo chỉ đây đinh tán đây quý vị vẫn còn zin luôn nhá đấy đinh tán đây zin hết không có một lỗ nhỏ nào hết chiếc xe còn chúng khá là mới sơn zin trên 90% máy zin số zin máy đại chất luôn quý vị nhá đi rất là bốc luôn bốc như máy xăng luôn Đấy. đặc biệt nữa nó nổ êm như máy xăng luôn những người đi lần đầu không biết khéo đổ nhầm xăng mất Đấy, đây truyền tải đến cho quý khách hàng rất là thực tế lên chiếc xe có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy đây các con ốc này cũng chưa một lần mở đây chứ một lần động chạm cờ lên mở lên đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị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 rồi là hiển thị à, nhiên liệu chúng ta đến cây dầu phải đổ dầu Đầy đủ hết quý vị nhé Âm thanh nghe cực hay luôn Chúng ta có mấy phút để nghe âm nhạc Đấy, nhạc rất là hay luôn Đấy, bát là bát là biết nghe loa trầm nghe rất hay quý vị nhá Đây Đấy, và cái đồng hồ tua máy của nó lúc nào cũng chỉ nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút à, 8 đến 900 vòng thôi Mức độ quá đạt chuẩn ngồi trong xe không nghe thấy tiếng máy luôn quý vị nhá đấy và cũng không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên chiếc xe này đâu quý vị rất là mới luôn máy zin nguyên bản quý vị nhá đây đấy máy đang nổ đây đây Máy đại chất luôn, máy đang nổ quý vị nhá Máy cực êm luôn, đứng gần không nghe tiếng máy luôn quý vị nhá Máy nổ êm như máy xăng này đây Tất cả mọi thứ nó còn sáng trưng Chưa một con ốc nào động chạm cơ lên vào lết đâu quý vị nhá Đây này, đấy các con ố, ốc quả lọc gió này đấy, cũng, chưa một lần chạm luôn quý vị nhá đấy, Máy zin luôn Máy zin, số zin, tất cả mọi thứ nha quý vị nhá Còn sáng trưng luôn kính nỉ đây, của cabo này chúng ta còn thấy nó đẹp như thế này đây keo chỉ đây quý vị cabo đây không có mất một phân nào hết nhé quý vị nhá đấy keo chỉ cabo đây các cái lỗ bấm đây còn tròn xe luôn quý vị nhá đấy lỗ bấm đây còn tròn xe đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu còn như mới tinh luôn các con ốc này đây trước một lần đồng chạm cờ lên mà lết quý vị nhá sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn đây kìa đấy như thế đây hai bên đây răng của nó đây đinh tán đây quý vị đấy kính tán đây còn zin luôn các lỗ bấm này tròn xe luôn đây đấy đây đến con ốc uh, mặt nạ này cũng chưa một lần mở đây quý vị này đấy và sơn dấu vẫn còn zin đây này đấy thấy là như vậy nó chất như thế nào đây con ốc này chưa một lần mở sơn dấu còn zin đây lỗ bấm tròn xe đây đấy máy thì đang nổ quý vị nhá không có dấu hiệu gì của xung rung giật đâu máy rất là êm luôn cam kết với cái khách hàng là chiếc xe này máy đại chất luôn quý vị nhá đấy rất là êm luôn Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã quay thật là kỹ chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu 2010 để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ à, trước khi kết thúc video này thì tôi một lần nữa à, đi qua một chút cái hình dáng bên ngoài thôi quý vị nhá và lướt qua thật nhanh những nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Nước sơn còn zin cho nên à, máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn đấy. Nếu mà chưa đi máy dầu cái kiểu này thì khéo đổ nhầm xăng mất Đấy là không phải quảng cáo đâu quý vị nhá Thực tế đấy Đấy Phong dáng đẹp Đức Sơn thì càng đét luôn Xe không một vết gợn như mới Một chủ sử dụng từ đầu Bao hồ sơ, bao vận chuyển cho quý khách hàng Thế là rất là đẹp rồi quý vị nhá Đây, đấy Căng như thế này cơ mà Form dáng đẹp như thế này cơ mà Giá tiền chỉ bằng một em vía thôi mà chúng ta lại sử dụng một em 7 chỗ ngồi máy dầu sẽ còn số tự động đây option đẹp ấy chúng ta thấy tắp lô tắp đi của nó đẹp chưa đấy đây tắp đi cửa đây sáng trưng keo chỉ đây không mất một phân quay lướt thật nhanh quý vị nhé vừa rồi tôi quay kỹ rồi bây giờ tôi chỉ có kết luận lại một chút thôi nhá quý vị nhé đấy đây hàng ghế thứ hai đây sáng choang luôn trần của nó kia căng đét như mới tinh tắp đi cửa phía sau đây Đấy, keo chỉ đây Cái con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá Đấy, quay thật nhanh Đấy Rất là đẹp rồi Đấy, còn cái cánh cửa bên lái Nữa Sẽ được truyền tải đến cho quý khách Đây Cửa trước bên lái đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Keo chỉ có cánh trước bên lái đây Các con ốc này chưa một lần mở đây Đấy Các chốt cửa và sáng trưng này Các con ốc này như vậy tem của nhà sản xuất còn nguyên cánh sau đây hàng ghế thứ hai đây còn căng như thế này ra xịn luôn quý vị nhá đấy cánh sau đây keo chỉ đây tem của nhà sản xuất đây các con ốc chưa một lần mở đây đấy, rất là dài rồi video của chúng tôi đến 24 phút rồi quý vị nhá vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã truyền tải xong cho cái khách một cái mẫu sản phẩm đặc biệt đó chính là chiếc xe Chevrolet Captiva